Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Cáo buộc thao túng chứng khoán Việt Nam bắt ông Đỗ Thành Nhân. Ông Đỗ Thành Nhân, chủ tịch công ty cổ phần Louis Holdings, vừa bị bắt tạm giam để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán theo Bộ Công an Việt Nam ngày 20 tháng 4. Mới vào tháng 3, công ty cổ phần Louis Holdings bị phạt tiền và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 2 tháng vì mua chui cổ phiếu. Vì mua chui cổ phiếu công ty con. Theo quyết định Ủy ban chứng khoán nhà nước khi đó, Louis Holdings bị xử phạt hành chính hơn 161.2 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 2 tháng. Doanh nghiệp này bị kết luận đã giao dịch cổ phiếu. TTG của công ty cổ phần Louis Capital vượt quá giá trị đăng ký. Ngày 20 tháng 4, Bộ Công an đăng thông báo trong thời gian từ 4 tháng Giêng năm 2021 đến ngày 6 tháng 10 năm 2021, Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land, thông đồng với Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua bán và lôi kéo người khác mua bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của công ty cổ phần Louis Capital mã TGG, công ty cổ phần Louis Land mã BLL và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Ngày 20 tháng 4 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, công ty cổ phần Louis Holdings, công ty cổ phần Louis Capital, công ty cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội thao túng thị trường chứng khoán theo quy định tại Điều 211 Bộ Luật Hình sự. Bốn người bị bắt giữ gồm Thứ nhất, Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch công ty cổ phần Louis Holdings, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Louis Capital, công ty cổ phần Louis Land. Thứ hai, Trịnh Thị Thúy Linh, giám đốc hành chính công ty cổ phần Louis Holdings. Thứ ba, Đỗ Đức Nam, tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt. Thứ tư, Lê Thị Thúy Liên, nhân viên dịch vụ tài chính công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt. Ông Đỗ Thành Nhân là cổ đông lớn của năm đơn vị gồm công ty cổ phần Louis Capital TGG, công ty cổ phần Louis Land BLL, công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Labrofa LDP, công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang Agimex AGM và công ty cổ phần Samatel SMT nổi lên từ năm 2021, ông Đỗ Thành Nhân từng trả lời báo chí nói Louis Holding là hệ sinh thái đa ngành, bao gồm nhiều công ty thành viên trên nhiều lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, dược phẩm, bất động sản, đầu tư, chứng khoán, điện, viễn thông. Bản thân ông Nhân là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang Agimex. Ngoài Agimex, tập đoàn Louis Holding có công ty cổ phần xuất nhập khẩu Louis Rice hoạt động trong lĩnh vực gạo trong lĩnh vực dược phẩm, Louis Holdings sở hữu thương hiệu là đột của công ty cổ phần dược Lâm Đồng. Louis Holdings chỉ mới nổi lên từ năm 2021. Trang Vietnamnet cho hay từ một công ty gạo, doanh nghiệp này thâu tóm nhiều công ty đa ngành tạo dựng hệ sinh thái họ Louis. Chỉ trong một năm, doanh nghiệp của ông Đỗ Thành Nhân đã trở thành cổ đông lớn của năm đơn vị, gồm Louis Capital, Louis Land, Dược Lâm Đồng, xuất nhập khẩu An Giang, Agimex và Samertel, SMT. Sinh năm 1981 ở An Giang, ông Nhân khởi nghiệp bằng nghề buôn gạo tại Cần Thơ. Theo báo Dân Việt, vào tháng 3 năm 2021, hai cổ phiếu TGG của công ty cổ phần Louis Capital, HOSE mới đủ để mua một cốc trà đá. Nhưng đến trung tuần tháng 9 năm 2021, bất chấp những cảnh báo của SHSE, giá cổ phiếu TGG đã có cú bay xuất thần để đưa tên mình vào nhóm cổ phiếu, được nhà đầu tư chịu trả giá đắt đỏ trên sàn HOSE, cao hơn hẳn giá của nhiều cổ phiếu trong rổ Việt Nam 30 theo tờ báo. Ông Đỗ Thành Nhân từng nói chỉ mới tiếp xúc với thị trường chứng khoán từ tháng 10 năm 2020. Tôi đã hướng cho mình một con đường đi riêng, không phải kiếm tiền từ việc mua bán cổ phiếu. Tôi đi theo con đường tôi đã chọn là xây dựng hệ sinh thái bền vững, mạnh lên từ nội lực bên trong và gia tăng giá trị doanh nghiệp. Ông Nhân từng được báo chí dẫn lời. Làm sạch thị trường chứng khoán. Những tuần vừa qua, truyền thông nhà nước và chính phủ Việt Nam nói đang có quyết tâm làm trong sạch thị trường chứng khoán. VTV ngày 10 tháng 4 nói việc khởi tố bắt giam một số lãnh đạo doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán bất động sản trong thời gian qua đã thực sự cho thấy quyết tâm làm trong sạch, lành mạnh thị trường tài chính. Báo Chính phủ 15 tháng 4 nhấn mạnh hành động quyết liệt của chính phủ và các cơ quan chức năng trong xử lý một số vụ việc nổi cộm liên quan đến việc thao túng thị trường chứng khoán, sai phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã khiến thị trường tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng sạch hơn để phát triển lành mạnh và đúng hướng. Ngày 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 6 quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Ngày 8 tháng 4, Bộ Công an đã nói ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC và Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS. Cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm giam hai em gái ruột của ông Quyết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 Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thay thiết bị từ Mỹ sang Trung Quốc, Ban Quản lý Dự tính tỉnh bị đề nghị kiểm điểm. Thanh tra một tỉnh ở Việt Nam vừa phát hiện ra nhiều vi phạm trong việc mua thiết bị vật tư y tế liên quan đến đại dịch COVID-19, trong đó có việc lãnh đạo một ban quản lý dự án thay đổi phê duyệt ban đầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho mua thiết bị từ Mỹ nhưng lại mua sản phẩm từ Trung Quốc. Theo thanh niên, tỉnh Long An hôm 18 tháng 4 cho biết đang xem xét đề nghị của chánh thanh tra tỉnh này về việc kiểm điểm trách nhiệm của giám đốc ban quản lý dự án các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An cùng các cá nhân liên quan đến vụ bê bối nêu trên. Trước đó, báo Việt Nam Plus của Thông tấn xã Việt Nam ghi nhận về kết luận vừa được Thanh tra tỉnh Long An công bố, trong đó nói rằng việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh trong năm 2020 và 2021 đã xảy ra nhiều sai sót. Đây là vụ bê bối mới nhất được phanh phui trong ngành y tế liên quan đến đại dịch. Trước đó không lâu là vụ nâng giá các bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, trong đó có ít nhất hai vị tướng nắm giữ chức vụ lãnh đạo hàng đầu tại Học viện Quân y bị cách chức trong đảng vì những sai phạm liên quan. Trong vụ tham nhũng tại Long An, Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng, dân dụng và công nghiệp của tỉnh đã thực hiện việc thay thế thiết bị có xuất xứ Mỹ sang xuất xứ Trung Quốc, không đúng như chủ trương ban đầu được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt theo Vietnam Plus. Còn theo thanh niên, Ban Quản lý Dự án của tỉnh Long An đã để nhà thầu thay đổi cung cấp máy siêu âm 3 đầu dò từ hiệu Mỹ sang hiệu Trung Quốc và ở gói thầu khác còn để đơn vị cung cấp máy đã qua sử dụng chưa đúng với chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt ban đầu. Theo ghi nhận của truyền thông trong nước, tổng giá trị thực hiện hợp đồng mua sắm có tính chất phát sinh không phù hợp với thực tế thi công, nghiệm thu với tổng số tiền hơn 1.1 tỷ đồng. Kết luận của Thanh tra tỉnh Long An được Vietnam Plus trích dẫn cho biết tổng giá trị đầu tư mua sắm trang thiết bị cùng các sản phẩm phòng chống COVID trong 2 năm của tỉnh là gần 875 tỷ đồng. Còn theo thanh niên, 15 gói thầu trang thiết bị y tế với tổng giá trị hơn 128 tỷ đồng của dự án ở tỉnh Long An đã có sai sót trong quá trình thực hiện. Theo hồ sơ thanh tra, tỉnh Long An cũng có các gói thầu liên quan đến công ty cổ phần Việt Á, nơi nhập các kit xét nghiệm COVID-19 từ Trung Quốc, nhưng móc ngoặt với các đối tác nâng khống giá lên khoảng 45% và chi hoa hồng cho đối tác khoảng 800 tỷ đồng. Vụ việc bắt đầu được điều tra từ cuối năm ngoái khi một cựu vụ trưởng Bộ Y tế bị khởi tố vì những sai phạm liên quan. Vụ Việt Á là một trong 10 vụ đại án được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đưa ra xét xử trong năm nay, theo tuổi trẻ. Chiến dịch chống tham nhũng còn được gọi là đốt lò của ông Trọng phát động từ năm 2016 đã mở rộng đến nhiều bộ ngành từ Bộ Công an đến Bộ Y tế, không chỉ các quan chức chính phủ nổi bật nhất là cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng – mà cả các lãnh đạo ngân hàng và giờ đây là các doanh nghiệp cũng bị đưa ra trước vành móng ngựa và bị kết án tù. Trong vụ bê bối ở Long An, giám đốc ban quản lý dự án bị phát hiện sai phạm và tập thể ban quản lý cùng các cá nhân khác có liên quan đến sai phạm chỉ bị đề nghị kiểm điểm và có biện pháp khắc phục sai sót. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thay thiết bị từ Mỹ sang Trung Quốc, Ban Quản lý Dự án tỉnh bị đề nghị kiểm điểm.